càng không có tiền, càng không muốn tiêu tiền, càng không tiêu tiền càng nghèo, cuối cùng không nắm bắt được cơ hội. Cuộc đời mãi chỉ dậm chân tại chỗ. Bất kể điều kiện gia đình ra sao, hầu hết tất cả mọi người từ nhỏ tới lớn đều được dạy rằng phải tiết kiệm. Tiết kiệm vốn dĩ là một mỹ đức, nhưng nếu bất cứ lúc nào, bất kể tình huống nào cũng xem tiết kiệm là số một con người sẽ vô tình rơi vào trạng thái chất lượng cuộc sống kém, không thể tiếp xúc được với một mức sống tốt, cũng không thể thông qua nỗ lực của mình đạt được những cơ hội tốt hơn. Đây là mặt trái của việc quá tiết kiệm. Bất kể cuộc sống trước mắt có ra sao, bước vào tuổi trung niên có bốn loại tiền không được tiết kiệm, càng tiết kiệm sẽ càng thiệt thòi. một Đừng tiết kiệm tiền mời khách ăn uống, quan hệ xã hội là vô cùng quan trọng. Có một lần, Ông A mời bạn ăn cơm, người bạn đó đem theo hai người bạn mới tới với mục đích để giới thiệu cho ông A. Lần này mời khách, tất nhiên do ông A thanh toán. Tuy nhiên, lần ăn uống này lại rất không vui vẻ, lý do là bởi món ăn quá ít, không ai dám gắp nhiều. Trong lúc ăn, ông A còn giải thích, mọi người không nên lãng phí, dẫu sao thì cơm cũng chỉ là hình thức. Chắc mọi người sẽ không quá để ý chuyện ăn uống Hôm sau, ông A hỏi người bạn của mình xem hai người bạn kia có ý ra sao. Người bạn trả lời rằng họ cảm thấy không chung một đường với ông A. Không có cùng nhân sinh quan, giá trị quan, rất khó cùng nhau làm ăn. Mọi người biết nhau như vậy thôi là được rồi. Ông A rất buồn lòng, hỏi vì sao đối phương lại nói như vậy. Người bạn trả lời rằng họ thấy một bữa cơm cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, đến cái này còn tiết kiệm thì không thể nào lên đại sự được. Thực tế cũng chứng minh những năm nay, cuộc sống của ông A vẫn mãi chỉ nhàm nhàm như vậy, không bật lên được. Nguyên nhân là bởi ông luôn rất tiết kiệm tiền, giống như người bạn nói, một người đến tiền mời khách ăn cơm còn tiết kiệm sẽ không thể có thêm được bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. 2. Đừng tiết kiệm tiền học tập, học tập khiến ta không bị lạc hậu. Rất nhiều người cho rằng không học tập vẫn có thể sống tốt, kết quả sống nửa đời người, lúc còn trẻ sức khỏe vạm vỡ, vẫn còn có thể làm mấy công việc thể lực đơn giản dựa vào cơ thể để kiếm ăn. Càng già càng phát hiện ra lực bất tòng tâm nhưng vẫn không chịu tiếp thu những cái mới. Tiêu tiền đi học hỏi những kỹ năng mới, kết quả là không theo kịp được nhịp độ phát triển của thời đại. Khi người khác đang thảo luận về sự vật, sự việc mới mà bạn không biết, vậy thì đã tới lúc bạn nên học tập. Khi người khác sử dụng một loại kỹ năng mới, bạn không biết, vậy thì chứng tỏ bạn đã bị thời đại bỏ rơi, còn không học tập, sợ rằng có một ngày sẽ không còn đất lập thân, không được tiếc tiền cho chuyện học hành, chỉ có học hành mới cải thiện được môi trường sống, mới không bị bỏ lại. 3. Không tiết kiệm tiền mua quần áo, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. A từng chia sẻ rằng năm đó khi vừa tới Anh, vì kinh tế túng thiếu, bản thân cũng không quá xem trọng vẻ bề ngoài, nên thường ăn mặc khá tùy tiện khi đi gặp người bản địa. Kết quả phát hiện ra ánh mắt người khác nhìn vào mình thì đều có phần gì đó rất coi thường. Lúc ban đầu cô cho rằng người Anh kỳ thị người nước ngoài, sau này A hỏi chủ nhà có phải người Anh đều đối xử với người nước ngoài như vậy. Chủ nhà là một bác 70 tuổi, bác nói với A rằng không phải kỳ thị mà là bởi cách ăn mặc, trang điểm, phong thái cho thấy cô là một người khá xuề xòa, qua loa. A lúc này mới ngộ ra, cô bắt đầu thay đổi, Mỗi một lần đi ra khỏi cửa, cô đều chỉnh chu lại bản thân sao cho gọn gàng, lịch sự, chú trọng hơn tới ngoại hình của mình. Cả người giống như một con người mới, rất nhanh cô đã hòa nhập được vào cuộc sống của người bản địa, thành một dòng với họ. Là một người trung niên, không nhất định phải toàn thân hàng hiệu, nhưng không được tiết kiệm tiền mua quần áo, hàng bán vỉa hè và hàng hiệu tất nhiên khác nhau. Người đẹp vì lụa, lụa tốt vì phân, mặc những bộ trang phục xòe xòa, không gọn gàng sạch sẽ, chỉ khiến người khác tránh xa bạn muốn có được những cơ hội tốt hơn. Đầu tiên, hãy thay đổi từ hình tượng bản thân, đầu tư cho những bộ quần áo chỉn chu và hợp với hoàn cảnh, không được tiết kiệm. 4. Không tiết kiệm tiền hiếu thảo với cha mẹ, đừng để tới lúc muốn hiếu thảo nhưng lại không còn người để phụng dưỡng. Rất nhiều người nghĩ nhiều mạng kiếm tiền, đợi đến khi nhiều tiền rồi sẽ đi hiếu thuận với cha mẹ. Cũng chính vì tâm lý này mà nhiều khi muốn biếu cha mẹ tiền nhưng lại nghĩ tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm trước đã. Dẫu sao kinh tế mình cũng chưa tốt, đợi sau này rồi bù. Cứ như vậy cha mẹ ngày một già đi, đợi tới một ngày không còn sức để hưởng thụ lòng hiếu thảo của con cháu nữa. Tiền hiếu thảo với cha mẹ không được tiết kiệm, phải biết rằng không có họ sẽ không có bạn. Bản thân bạn chẳng thể biết tương lai mình sẽ ra sao mình có giàu có lồi không, nếu cứ đợi mình giàu rồi mới hiếu thảo, vậy thì chỉ sợ tới lúc muốn hiếu thảo nhưng lại không còn người để phụng dưỡng nữa. Đem tiền dùng vào các phương diện đầu tư cho tương lai, cải thiện cuộc sống, hiếu kính cha mẹ, học tập là những khoản tiền càng tiêu sẽ càng nhiều. Một khi có tư tưởng tiết kiệm, bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Càng không có tiền, càng không muốn tiêu tiền, càng không tiêu tiền, càng nghèo, cuối cùng không nắm bắt được cơ hội,